Đây là bài viết mang tính chất nêu suy nghĩ vừa nảy ra sau khi đọc xong chap 849 Chap 849 vừa ra hôm qua, chắc tất cả mọi người cũng đọc rồi Không biết những ai đọc rồi có cảm giác giống như mình không? Câu chuyện đang diễn ra ở Arthur Island, đám cưới sắp diễn ra Tất cả mọi thứ mình cảm thấy ạc này có cái gì đó sai sai Ý mình là có vẻ như chúng ta đã bị Oda cuốn vào cái nội dung, cảm xúc của mấy chap gần đây mà không nhận ra những điều khác đã đang và sẽ ập tới trong các chap tiếp theo Oda như kiểu đang tròn các giả thiết, tròn các tham dự, đặc biệt là chap 849. Oda dường như kiểu muốn nói với chúng ta, chúng ta đã đi sai hướng trong các giả thiết và dự đoán rồi. Không hẳn là sai hoàn toàn tất cả, nhưng có vẻ như chúng ta đã bỏ qua những chi tiết nào đó vô cùng quan trọng. Cách đây vài chục chap, đều dự là chap này sẽ như kiểu Thạc Long Thác của Nami, Water 7 của Robin, trong đó Luffy và đồng bọn cùng phe đồng minh sẽ bay vào đánh nhau và giải cứu đồng đội. Nào là cướp dâu, nào là kế hoạch trong gương của Chopper và Carrot. Nhưng những sự việc và chấp gần đây dường như đã thay đổi mạch về của chúng ta dự đoán trước đó. Để mình liệt kê những điều làm cho mình cảm thấy có gì đó bất ổn ở app này. một Chúng ta đã từng dự đoán nhóm Luffy và Nami sẽ cướp dâu, ngăn cản buổi tiền trà, quyết chiến chỉ huy, đánh Big Mom, cướp bản sao Ponelli. Thế nhưng giờ đây, sau cuộc gặp gỡ với Sanji, thì Luffy đã quyết chí nhất định khăng khăng ở lại ngay nơi đó để chờ Sanji. Nami thì cũng chẳng biết làm gì hơn, cô vừa lo lắng cho Sanji, vừa lo lắng cho Luffy. 2. Đội quân báo thù của Big Mom đã chạm trán với Luffy. Luffy gần như một mình, cơn cả tim với một cơ thể thấm mệt sau một trận đánh với Racker và sau đó là một trận quyết đấu với Sanji. Sanji gần như 99% thực sự đã từ bỏ mọi thứ, chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị để bảo vệ cho đồng đội và Jack, người mà Sanji xem như là cha đẻ. Pudding có vẻ trở nên đáng tin hơn, những gì nhiều người dự đoán rằng cô đã lừa nhóm Luffy. Tuy nhiên cũng cần xem xét kỹ việc này và vài chắc nữa. Mình có một số thắc mắc như sau. Jinbe đã ra sao khi gặp Big Mom? Sau trò chơi Rowlet thì Jinbe giờ ra sao? Liệu ông sẽ là người đến giúp Luffy? Chopper và Carrot sẽ làm chủ được thế giới trong gương và sẽ cứu được Luffy cùng Nami hay không? Còn ai nữa? Chúng ta đã quên mất hai nhân vật không kém phần quan trọng trong ạc này đó là Capcom và Capcom. Hai nhân vật này đâu rồi? Chúng ta vẫn chưa thấy sự xuất hiện trở lại. Hạm đội của Luffy sẽ đến hay không? Mình thật sự không thể nghĩ là Oda sẽ cho họ vào ạc này. Nếu có thì mình nghĩ đó là ba tô lông mề đến mà thôi. Vì sao thì mình chỉ có bài viết nói sau. Ngoài ra chúng ta còn gì nữa? Những ai có khả năng xuất hiện? Chúng ta đang bị cuốn vào cuộc chiến giữa ba phe. Nhóm Luffy phá buổi tiệc cưới gia tộc Winsmo Mục tiêu của gia tộc này sau lễ cưới vẫn chưa rõ ràng. Big Mom Mục tiêu chính của Big Mom cũng vẫn chưa rõ. Chúng ta đều nghĩ là muốn sức mạnh của công nghệ cao của Gamma 66, nhưng với một người có thể sử dụng linh hồn vào gần như là mọi thứ, nhưng Big Mom chỉ cần công nghệ cao để làm gì? Mình không thực sự nghĩ rằng các nhân vật kể trên sẽ có hành động gì có thể làm thay đổi các sự kiện sắp diễn ra. Mình cũng không nghĩ là Big Mom và Julia có hành động gì gây chiến với nhau vì gì đây cũng là một cuộc hôn nhân chính trị và nó đang diễn ra tốt đẹp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có một phe thứ tư chen vào sự kiện này? Chắc đó sẽ là sự phản bội bất mong từ Capcom. Chiếc phi thuyền kỳ lạ mà băng Capcom bị bắt lên là của ai cầm đầu? Gamma 66? Không, mình nghĩ không chiếc phi thuyền đó không phải của nó. Chúng ta đã biết Gamma vượt qua các dãy đất cao bằng việc tách thuyền và cho từng con ốc sên bò lên, sau đó băng qua dãy đất. Nếu chiếc thuyền kia là của Gamma 66 tại sao từ trước lại không có vậy thì chiến thuyền nhỏ là của ai nhiều người đã từng nghĩ rằng Transform là một điệp viên hai mang giữa Big Mom và Jungan và sau đó sẽ giải phản bội cả hai nhưng mục tiêu của Transform sẽ là gì và có liên quan đến chiến thuyền kia hay không sẽ thế nào nếu có một phe thứ tư đứng ngoài giật dây các con sẽ phản bội cả hai khơi màu trong một cuộc chiến một cuộc chiến giữa Gemma và Big Mom sẽ là điều cần thiết cho cuộc giải thoát Sanji và cuộc chạy trốn của băng Luffy cùng với bản sao Ponelli. Sẽ có cuộc chiến giữa băng Big Mom và Gema thì qua giáp 849 này mình có vài suy nghĩ sau. Điều mà mình luôn nghi ngờ đó là câu nói của tên lính ở chương 847 nhưng trước đó vẫn chưa tìm được những thứ dự kiện nào có thể rắc nối với lời nói của tên lính này. Nhưng ở chương mới nhất 849, mình đã tìm ra được mối gắn kết. Cho nên phần nhiều trong giả thuyết này là những suy diễn của mình và câu hỏi lớn xảy ra đó là phải chăng chúng ta đã nhìn thấy hai radio? Trong bài viết này, mình cho rằng nó gói gọn trong âm mưu Big Mom. Trước hết, mình sẽ phân tích rõ tình trạng của Jayu trước khi đi vào nói đến âm mưu Big Mom. Trong bữa tiệc trà nhỏ của bít mong và gia đình Jin Small có thể nhìn kỹ lại vị trí ngồi của họ. Sanji là người ngồi giữa Pudding và Jayu. Cho nên, mình đi đến suy nghĩ rằng phải chăng Reju cũng đã nhìn lén được bức thư mà Pudding hiện Sanji ra nói chuyện riêng và Ryu là một người thật sự quan trọng đến Sanji trong khi Sanji luôn trở thành kẻ thờ trước phụ nữ nên không loại trừ khả năng. Sau đó Ryu đã lặng lẽ theo sau quyết định của Sanji để nghe về cuộc trò chuyện giữa họ. Trước đây chúng ta từng nhắc đến việc Big Mom nhờ các homie có trong phòng mà biết được cuộc trò chuyện giữa Sanji và Big Đinh. Cho nên khi nghe được cuộc trò chuyện này, biết được Sanji không có giá trị với nhà Vince Mom như bà đã tưởng, âm mưu của bà ta đã thay đổi và chuyển hướng thành Reju đang đứng một mình như miếng mồi ngon nhân đến miệng. Và cách ra đòn của đội quân nhà Big Mom khá đa dạng nên những tình huống tấn công bất ngờ Reju khó lòng cũng xả được và bị bắt giam lại vì Reju là tù nhân đặc biệt Big Mom nên đã không ra Jeju vào sách của Luffy và giờ thì là cách che giấu việc bà ta đã bắt giam Reju đó là dùng đến năng lực của Brule Brule đã dùng năng lực Miramira để biến một con ếch thành cà rốt Với năng lực này, không chỉ một, Richmond có thể tạo ra vô số kẻ gây dung. Nhưng Richmond chỉ cần một người để qua mắt gia đình Richmond, nên bà ta đã chọn một người khôn khéo trong đội quân để Brule giúp bà giả dạng thành Rê Đây là Rê giả. Bằng chứng rõ ràng nhất khiến mình nghĩ ra điều này chính là câu nói cùng phản ứng kỳ lạ giữa Richmond và tên lính ở chương 847. Về phía tên lính, hắn tỏ ra khá rối rắm và bất ngờ khi nhìn tới gia đình Richmond, nhưng rồi câu nói ấp úng của hắn lại trái là trong họ rất ngầu, đặc biệt là Mai Ichi và Miko Rayu. Khi Big Mom, bà ta có thái độ bực bội thái quá sau khi một việc cõng con, cùng với một câu nói đầy đẫn ý. Không thể đánh giá một việc chỉ qua vẻ bề ngoài, Ở hai điều này, trước tiên mình luôn cho rằng Oda không đột nhiên tạo ra những tình huống vô nghĩa Nhưng lời nói của tên lính lại là kiểu ai cũng nhìn thấy được Cho nên ráp nói hai câu điều này lại với nhau Phải chăng hắn ta đã biết Reyu giả là người khác vì trước hết hắn là người quản ngục không loại trừ khả năng hắn nhìn thấy Reyu trong ngục sau đó lần nữa nhìn thấy Ryu khỏe mạnh đứng cùng nhà Vensmo bất ngờ là điều có thể lý giải câu nói của Bitmon gần như khớp với điều này đừng đánh giá một việc chỉ qua vẻ bề ngoài đừng nghĩ nhìn thấy Ryu thì đó chính là Ryu nhưng rồi việc không dừng lại ở đó ở chương 849 Rule đã bị Chopper và Carrot hợp sức đánh bại mình không chắc bà ta có bất tỉnh hay không nhưng vì đây là giả thuyết trên trường hợp bạn đã bất tỉnh thật sự thì một người ăn cái ác quỷ bị bất tỉnh năng lực mà họ tác động lên các sự vật khác sẽ bị giải trừ như là sugar một tình huống rằng khi Brule bất tỉnh hoặc mất khả năng kiểm soát năng lực đã khiến cho cơ thể của Reyu giả trở về hình dáng ban đầu. Lúc này Reyu giả không ở trong tầm mắt của nhà Vesemon nên không ai nhận ra điều này. Quay trở lại Reyu, có lẽ Big Mom không ngờ đến việc Joker nghiên cứu cải tiến không chỉ trong đội mà cả trên cơ thể người con của mình khi chúng có sức mạnh phi thường. Bà ta cho rằng Ryu không dùng trái ác quỷ, ta chỉ là con gái bình thường, không mang theo vũ khí, nên đã giam cô ấy vào trong một nhà ngục thông thường, nhưng vẫn vững chãi hơn các nhà ngục khác. Nhưng trong một giai đoạn hồi ức của Sanji, Ryu ngay từ nhỏ đã có thể bẻ cong song sắt nhà ngục một cách dễ dàng để đưa Sanji ra ngoài phải chăng ở đây cô đã làm điều tương tự như là giải thoát cho chính cô ấy bằng chứng là nhìn kỹ vào những vết thương của Rayu nó nằm nhiều ở lòng hai bàn tay ở chân ở hai lòng bàn tay này nó vừa khớp với cách mà Rayu bẻ cong song sắt lúc nhỏ nhưng có lẽ song sắt mà bức mông giam Rayu cứng hơn nên cô phải vất vả hơn bình thường còn ở chân hoặc trước khi bị cô bắt cô ấy bị tấn công hoặc sau khi bẻ cong song sắt cô phải chiến đấu với người canh ngục nên có thể thấy Rayu đầy mệt mỏi trong khoảnh khắc xuất hiện trở lại. Âm mưu nước mong chính là nắm thoát trở lại gia đình Rimmo. Hai nhà liên minh bằng một cuộc hôn nhân, nhưng gọi là hôn nhân để trang trọng. Bản chất vẫn là mỗi nhà có trong tay một con chim, là con của đối phương, để về sau không ai có thể trở mặt. Qua cuộc nói chuyện riêng với Sandy với Pudding, Bích Mong mới nhận ra rằng Yuke đang trên bàn cơ cũng chọn một đứa con bỏ đi để trao cho bà và nhận ra Sanji không quan trọng như bà tưởng. Lúc này Neju lại xuất hiện thân một mình trong tầm mắt của bà, khiến bà thay đổi kế hoạch, lặng lẽ tự bắt về đứa con của Yuger. Thái độ của Mom vẫn như cũ với gia đình Vinsmoke, nhưng nếu Yuger có những biểu hiện trở mặt thì chỉ cần mang ra Du thật ra, Bích Mom luôn trở thành người trên cơ nắm thóp là khi Yuger tính đến 49 thì Bích Mom vẫn là 50. Cho nên khi, theo giả thuyết này, Reju thoát ra được thì mọi việc làm của Big Mom sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Juke có vẻ lại là người thương của tất cả tạo thành chiếc kéo cắt pha ngay sự chỉ liên minh giữa thành giữa Big Mom và Winsmow một lòng khiến họ trở mặt sự việc dẫn đến cao trào đối với việc Akho à Kay đã đi hơn 50% dù chưa từng nhận ra biểu hiện bên ngoài nhưng có thể thấy Sanji vẫn dành một yêu mến kính trọng đối với Ryu đặc biệt là những điều Ryu đã làm cho cậu ấy giọt nước tràn ly Ryu, Luffy và Nami tất cả họ đều trở thành nguyên cớ cho Sanji bật lại Big Kẻ thù, kẻ thù là bạn Sanji và cả nhà Big dù không muốn nhưng rồi cũng trở nên một kiến tuyến mọi sức mạnh lẫn lãnh đạo tài ba của Sanji cũng chỉ có cơ hội được bộc lộ khiến cho Yuge nói riêng và cả nhà Winsmo nói chung thấy anh không tệ như họ vẫn nói thậm chí vượt lên trên cho họ thành nhiệm của Sanji chính thức được mở màn lúc này và dù cho rằng không phải như suy nghĩ của mình mình tin rằng những hình ảnh của Reju ở chương 849 vẫn sẽ là nguồn cờ cho cuộc trở mặt giữa Minh Mông và Big Mom.